Phong thủy nhà ở Phạm Quang hướng Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến đã đến với kênh Phong thủy nhà ở của Phạm hướng Thì ở kênh này là Phạm hướng luôn luôn chia sẻ cho quý vị về vấn đề hướng nhà xây cho quý vị màu sắc phong thủy của quý vị rồi là năm là được tuổi xây nhà cung tử vi là gì cung phi nam nữ là gì nhé thì ở đây hôm nay Phạm Hưởng chia sẻ tiếp cho quý vị đó là 1996 nhớ tuổi 1996 Bính Tý nam và nữ về phong thủy nhà ở trước tiên thì Phạm Hưởng chia sẻ về cung sinh cung sinh của tuổi 1996 Bính Tý la mạng là cung cấn la mạng là cung cấn và lữ mạng 1996 đó là cung chấn nữ cung chấn mà lam cung cấn thì chúng ta nắm bắt được cái cung tử vi mỗi một tuổi đều có hai cung thứ nhất là cung sinh hay còn gọi là cung tử vi cái cung thứ hai đó là cung bát chặt hay còn là bát quái nhá cung phi bát chặt cung tử vi để làm gì để xem lá số tử vi trọng đời cho từng năm để xem tuổi vợ chồng có hợp hay không đó tiếp theo là cái cung thứ hai đó là cung phi nam nữ cái cung phi bắt chặt này là để làm gì để chúng ta cái lại cái sự gọi là cái lại cái sự như là gia tăng thêm sự may mắn cái về đường công dân tài lộc nhá nắm bắt được cái uh, cái cái, cái cung phi bát chặt để chúng ta xem cái hướng nhà chúng ta nó hợp với mệnh chúng ta nó đem lại nhiều may mắn chúng ta nhé đó là về cái hướng nhà thì làm sao chúng ta tìm được cái cung phi bắt chặt để chúng ta sử dụng phong thủy đây thì quý vị phạm hướng chia sẻ cho quý vị chú quý vị nên lấy 1996 lấy 9 tuổi chúng ta chia con số 9 chia số 9 là cái là cái bắt chặt đấy chia 9 nó sẽ bằng là 221,7 nó sẽ ra 221,7 chúng ta lấy con số đằng sau dấu phẩy đó là con số 7 chúng ta lấy cái con số 7 đó làm cái quái gì nhiều người hỏi lấy cái con số 7 đó làm cái gì Phạm Hứa chia sẻ quý vị đã có con số 7 đó rồi quý vị hết tra vào bảng bắt chặt con lam như thế này phạm hướng làm sẵn rồi bắt chặt con lam thì bắt chặt con lam với con số 7 nó là cung gì con số 7 ở đây là cung tốn này 1996 lam mạng là cung tốn cung tốn ở đây đó là hướng gì đó là hướng đông nam này cung tốn ở hướng đông nam thuộc quân nhà đông tứ mệnh đó là hướng đông nam chắn đông chắn nam chắn đông chắn bắc nhá đó là đông tư mệnh khi quý vị đã biết mình là con nhà hướng đông tư mệnh rồi thì chúng ta sẽ xây nhà theo bốn hướng này xây nhà hoặc xây nhà và nhà hoặc là hướng nhà tắm hướng nhà bếp theo bốn hướng con nhà đông tứ mệnh nhé đó là tốt thế còn quý vị cái con số 7 mà quý vị của nữ thì sao chúng ta lấy con số 7 cha và bảng nữ thì chúng ta sẽ tìm ra đó là số 7 ở bên nữ đó là cung khôn cung khôn thì 1996 nữ mạng là cung khôn thì cung khôn ở đây cung phi bắt chặt là cung khôn ở đây chúng ta tìm cung khôn là gì cung khôn ở đây đó là hướng tây nam quý vị rõ ràng là 1996 nữ mạng là cung khôn là cung khôn là thuộc tây tứ mệnh đó là hướng tây nam tây bắc chắn tây và hướng đông bắc khi chúng ta biết được mình là con nhà hướng tây thuộc tây tứ mệnh thì quý vị xây nhà theo hướng của mình hướng nhà tắm hướng nhà bếp theo hướng này sẽ đem lại nhiều may mắn cho quý vị nhé rồi tiếp theo thì Phạm Hướng chia sẻ luôn về cái vấn đề màu sắc phong thủy. Mình là 1996 Bính Tý là dáng nhá, là dáng hạ thủy. Dáng họa thủy đó là mạng thủy. Mạng thủy thì màu sắc phong thủy của mình là màu gì? Đó là màu trắng nè. Mạng thủy nè. Mạng thủy là màu trắng trắng nè, xám nghi. Đen và xanh nước biển, đây là mạng thủy nhá, những màu sắc phong thủy đại kỵ đó là màu vàng đại kỵ màu vàng và màu nông đất không được sử dụng khi chúng ta đã biết được màu sắc phong thủy rồi thì để làm gì quý vị sẽ sơn nhà theo màu sắc phong thủy của chính mệnh mình sơn cửa cổng hoặc mua xe theo màu sắc phong thủy của bản mệnh mình hoặc tiếp theo đó là chúng ta mua những nữ trang theo màu sắc phong thủy của chúng ta nó sẽ đem lại nhiều may mắn cho quý vị gia tăng thêm sự may mắn công dân tài lộc cho quý vị nhé đấy rồi thì uh, à, phòng hướng quay trở lại phòng hướng chia sẻ luôn là bốn hướng tốt có ý nghĩa là gì cái hướng tốt nhất của Lam Mạo 1996 nhé là con nhà hướng đông thuộc đông tương mận nhé, của Lam trước nhé hướng tốt nhất là hướng đông Lam là sinh khí hướng tốt thứ hai đó là hướng chấn đông là thiên y hướng tốt thứ ba là hướng chấn lam diên niên hướng tốt thứ tư đó là hướng chấn bắc là phục vị nhá đó là bốn hướng tốt nhá bốn hướng tốt nhá đấy nó là bốn nó là bốn hướng tốt của chúng ta đó nhá đấy rồi tiếp theo thì phạm hướng chia sẻ luôn cho của mình rồi còn lữ thì sao lữ cũng vậy thôi lữ ở đây thì phạm hướng chia sẻ luôn cho mình đó là hướng tốt nhất đó là hướng sinh khí đó là hướng đông bắc hướng tốt thứ hai đó hướng chánh tây là thiên ni hướng tốt thứ ba đó là hướng tây bắc là diên niên hướng thứ tư đó là hướng tây nam là hướng phục vị đó là hướng phục vị nhá rồi thì phạm hướng khi chúng ta đã tìm được bốn hướng tốt rồi thì bây giờ phần còn lại đó là bốn hướng tốt đó lại có ý nghĩa như thế nào bốn hướng xấu kia có ý nghĩa như thế nào phạm hướng chia sẻ luôn khi quý vị mà xây nhà quay về hướng sinh khí là hướng tốt nó có ý nghĩa như là hanh thông sinh sôi nảy nở rồi là thuận lợi chủ sự về hòa hợp thăng tiến nhá đó là hướng sinh khí rồi quý vị mà xây nhà về hướng thiên y đó là cát khí gia tăng sự thăng tiến đường tài lộc nhá rồi là sự là hóa giải được sự các sự vướng mắc trong cuộc sống về mọi mặt tiếp theo đó là được sự giúp đỡ đó, chẳng chúng ta quay hướng xây nhà theo hướng thiên y ấy, đó là như vậy được cả sự giúp đỡ của người khác rồi hướng thứ ba quý vị mà xây nhà mà quay về hướng diên niên nó có ý nghĩa là vững vàng thuận lợi êm đẹp sự may mắn vui vẻ trong các mối quan hệ gia đình và xã hội kinh tế được gia tăng thăng tiến đấy rồi hướng thứ tư đó là hướng cuối cùng đó là hướng phục vị cái hướng phục vị có ý nghĩa là phục hồi lại những cái thứ trước đây không tốt thành tốt những khí xấu thành khí tốt đó gọi là phục vị phục hồi lại cho nó tốt hơn cho nó đẹp hơn thì đó là bốn hướng tốt rồi rồi tiếp theo phòng hướng chia sẻ cho quý vị là bốn hướng xấu chẳng may mà quý vị mà quay nhà về hướng ngũ quỷ là hướng xấu thứ nhất đó là sự quấy rối quấy phá tai vạ ấy lận đận khó thành tranh cãi thị phi ấy vợ chồng khắc khẩu chia ly chia tán dẫn đến chia ly chia tán nhé đấy là chúng ta mà quay về hướng ngũ quỷ Hướng thứ hai, chẳng may quý vị xây nhà mà quay về hướng lục sát, nó biểu hiện sự đứt đoạn, chia ni thương tổn, mất mát. Đấy, rồi là vãng vong, hao tài tốn của. Đó, đó là hướng lục sát. Hướng cuối cùng đó là hướng họa hại. Chẳng may quý vị mà xây nhà mà quay về hướng họa hại thì có tai họa ập tới bất kỳ lúc nào thiệt hại hao tài tốn của nhá rồi à, về đường tình duyên thì bị chia lìa chia cắt đấy rồi là nó nó có nó còn làm cho sự gia tăng bệnh tật hay bị bệnh tật bệnh tật liên miên khí lực bị tổn thất có nghĩa là âm thịnh dương suy cơ thể của chúng ta là khí âm nhiều hơn khí dương mà khí âm nhiều hơn khí dương thì nó đem đến là cái cơ thể ta yếu ớt dễ bị bệnh tật ấy liên miên người ta nói là âm thịnh dương suy là như vậy đó chúng ta làm sao để khí dương nó tốt hơn nhiều hơn khí âm thì cơ thể chúng ta nó sẽ át được bệnh tật đấy mà chẳng may quý vị mà xây nhà quay về hướng họa hại thì luôn luôn nhiều bất chắc trở ngại bận tật đấy thì mong là quý vị nắm bắt được là hướng nhà chúng ta cho đúng và chúng ta sẽ quay hướng nhà theo chính mệnh chúng ta hợp mệnh chúng ta đã nói hợp thì cái gì cũng tốt cái gì cũng thuận lợi lấy vợ lấy chồng quý vị chọn tuổi hợp với mình thì cái gì cũng hợp cái gì cũng tốt đó rất là quan trọng cho quý vị cái phần cuối cùng Phạm Hưởng chia sẻ cho quý vị đó là cái gì? Đó là lâm xây nhà. Làm sao quý vị biết được cái năm là mình được tuổi xây nhà? Đúng không? Năm là quý vị được tuổi xây nhà. Tại sao người ta gọi là được tuổi xây nhà? ấy Tại vì như thế này. Khi chúng ta được tuổi xây nhà đó là khi chúng ta không phạm vào ba cái điều này. Thứ nhất, không phạm vào tam tai không phạm hoàng ốc không phạm kim lâu không phạm vào ba cái thứ này thì chúng ta sẽ được xây nhà đó là năm xây nhà tốt nhất cho quý vị và tiếp theo đó là khi chúng ta đã có được cái năm xây nhà đúng không có được năm xây nhà thì dĩ nhiên chúng ta lại phải chọn được một tháng đẹp để chúng xây nhà thì phạm hướng chia sẻ luôn khi chúng ta được tuổi xây nhà được 5 tuổi xây nhà thì tháng nào cũng đẹp bất kể tháng nào tháng nào cũng được nhưng phải lưu ý một điều đó là xem lịch trong lịch âm tất cả sử dụng lịch lịch âm hết nhá trong 12 tháng đó chúng ta thích xây tháng nào cũng được động thổ tháng nào cũng được ví dụ như quý vị muốn uh, xây nhà vào tháng 7 thì dĩ nhiên trong cái tháng đó nó sẽ có 4 ngày hoặc là 6 ngày có cái khung giờ hoàng đạo và cũng có cả khung giờ hắc đạo cái giờ hoàng đạo là cái gì giờ hắc đạo là cái gì phạm hưởng chia sẻ cái giờ hoàng đạo đó là cái khung giờ của thần thiện nhé thần thiện hay gọi là thần tốt cai quản ở khung giờ đó thế còn giờ hắc đạo là gì giờ hắc đạo đó là giờ của thần ác cai quản hay gọi là thần xấu cai quản ở khung giờ đó tại sao lại như thế trên thì cũng có thần cũng có cũng có thần tốt thần xấu ở dưới trần cũng có người tốt người xấu nó đều có sự đều có hai mặt đối lập nhau cả đó khi chúng ta nắm bắt được điều đó rồi thì chúng ta lên chọn cái khung giờ đẹp khung giờ hoàng đạo để chúng ta làm lễ động thổ tại sao tại vì trong cái khung giờ hoàng đạo đó là thần tốt cai quản thì, thì quý vị mưu sự dễ thần cầu gì được đấy nhé thần tốt mà thần thiện mà nhé thì đó khi chúng ta đã chọn được cái ờ, khung giờ hoàng đạo đó giờ đẹp đó thì chúng ta làm lễ sắm một cái lễ chúng ta bày vị ở trong cái miếng đất đó chúng ta làm lễ xong khi chúng ta làm lễ xong rồi thì chính chúng ta là người đầu tiên động thổ có nghĩa là chúng ta sẽ dùng cuốc cuốc vài ba cuốc cuốc đất ở trong khu vực đó hoặc là sới ba vài ba sới đất đó là động thổ khi quý vị động thổ xong rồi thì phần còn lại là để dành cho thợ nó tự làm nhưng lưu ý một điều rằng trong thời gian xây cất quý vị không nên để bị trì hoãn trì hoãn thời gian thê cất nhé bị trì hoãn chẳng may mà người thợ người ta có bận việc gì đó người ta nghỉ năm ba bữa thì nó rất là xấu quý vị trong thời gian chúng ta khởi đang đang gọi là đang khởi công ờ, xây nhà thì dĩ nhiên là hạn chế cái sự là gián đoạn nó gián đoạn thì rất là nguy hiểm nói chung là khi mà xây nhà bị gián đoạn như vậy á thì trong cái thời gian không ai ở trong đó thì những cái vãng vong khí xấu nó sẽ nó sẽ lui tới ở khu vực đó nó sẽ đem lại cái cái cái, cái khí không tốt ở khu vực đó nhưng có một cách hóa giải phạm hướng chia sẻ cho quý vị đó là chính chúng ta ví dụ như trong thời gian đó thợ không làm thì chúng ta phải làm chính chúng ta là phải làm chỉ cần quý vị trong những cái thời gian mà thợ không làm thì chúng ta vào cái khu vực trong cái ngôi nhà đó trong miếng đất đó chúng ta sẽ làm việc trong đó làm cái gì chỉ cần làm đơn giản đó là xếp gạch hay quét dọn trong khu vực đó thôi chỉ cần trong một ngày nào đó trong một, trong một ngày đó quý vị làm trong vòng 15 20 phút ở trong ngôi nhà đó thế là được rồi nó vẫn có sự gọi là ngày nào nó nói nên là ngày nào cũng có người ở trong đó ở trong ngôi nhà đó thì dĩ nhiên những khí xấu nó sẽ hạn chế không nuôi tới tại vì sao tại vì khi chúng ta đang xây cất thì chúng ta chưa có thể có được bát nhang chưa có thể có một bát nhang để chúng ta thỉnh thổ địa hay thổ công về nhà mình để cai quản để mà trông lom đúng không đó nó như vậy đó đó thì chúng ta khi xong ngôi nhà hoàn công ngôi nhà thì chúng ta phải lập bàn thờ thờ cúng thổ địa thổ công để làm gì để thổ công thổ địa cai quản ngôi nhà đó sẽ xua đuổi những thứ không tốt không được sự không sự những thứ mà gọi là vãng vong không được sự cho phép của chủ nhà đó rất quan trọng thì quý vị đó là phạm hỡi chỉ nhắc cho quý vị hiểu được khi xây cất luôn luôn hạn chế sự gián đoạn của cái ngôi nhà gián đoạn nhé nếu trong thời gian gián đoạn đó thì chúng ta phải là người vẫn tiếp tục vẫn tiếp tục là làm những công việc bình thường ở trong miếng đất đó ngôi nhà đó để không bị gián đoạn để những cát khí đó nó không bị mất đi nhé thì đó là Phạm Hướng ờ, chia sẻ cho cái tuổi 1996 là và lỡ mong là qua cái video này sẽ đem lại rất là nhiều hữu ích cho quý vị của 1996 hữu duyên thì xem được cái video xem được cái video này của Phạm Hướng à, đến với phòng thủy nhà ở của Phạm Quang Hướng thì luôn luôn cho quý vị sự viên mãn thôi thì thôi Phạm Hướng xin ờ, tạm dừng cái video tại đây và xin chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị ở cái video tiếp theo